chia buồn gió sọc buồn gió ý tu nhỏ đê li cu trong đu ta nó trình xa thô cơ trong cha nó pa so pu thiên na trong du mô no trên sa so po u chi cho 呀多么阴天，这个鸟，那早给鸟儿多么，上路去那不去找人，为路线的朋。成长鸟。 ta mo chen sa cho tua người chín chia cho có nhỏ đã cho kênh cho đời của mô trong đường chỉ nó bự chỉ cho gió vì lưu xe nữ thân trên دنیا دو دیتا ما چن ساتوگا شایو و چاتیا لی چنجا دو دیتا ما چن cô cô rong xe và cô tao lo bao cô tia xe cha cô luna chỉ sợ lo tên rong xe trâu có gió kế lu hoa có lu của mô tiền xe cha yo tu xe trâu cũ ô hoa có lo nàng chỉ sợ lo tên mèo chia lô hai tia cô tao tổ lôi rong rong lý con trong xe trâu con sơ kế lô và có lúc cô mà bố trâu cô nằm sau kê lô Yo chê lông xe đâu con chia lo hai tia cô tao tôi lôi rong rong lý con trâu con ư lúa bột dưa yo cô lúa cô vô cô